Chào cả nhà Mình à, bắt đầu đi vào cái địa phận của nước Ý Và đi qua một cái cung đường rất là uh, Đi qua một cái cung đường rất là ngoằn ngoèo ở trên núi Thì à, Linh có quay lại cái cung đường này cho mọi người xem Và để mọi người thấy là cái cung đường này nó uh, Thực sự là với Linh á ta lái của linh không có giỏi đâu cho nên linh không có dám lái ở cái cung đường này tại vì đi lên gần 2.000 mét ở trên đó cả nhà cho nên uh, linh ngán lắm à, linh mời cả nhà theo dõi clip của linh nhé tụi linh đang chạy trên cái đường núi thì cái núi này á, là nó nó gọi là nó liên khúc từ áo qua ý và Ờ, mình đang chạy thì một bên mình thấy ờ, là nhiều đá và một bên thì cây cối xanh rì thì linh không biết là cái đá ờ, cái trên cái núi cái đỉnh núi này á là còn tuyết còn băng hay không hay là chỉ là đá trắng của cái núi thôi nói chung là một chút xíu á linh tìm hiểu thêm thông tin rồi linh sẽ nói cho mọi người nghe nhé cao kinh khủng luôn ha bao nhiêu mét anh uh, bijna 2000 oh, daar of hier wij zitten, hier. Wij mình hiện giờ là ở độ cao khoảng 2000 000 mét Ồ, Linh thấy cái tích ở trên đó có một cái căn nhà nữa oh. Ờ. meeste mensen gaan er zijn anh xã Linh mới vừa nói ờ, là 36 độ mà à, bây giờ ngồi thì chẳng nhớ là anh xã nói 36 độ công hay là độ Linh nghĩ là độ công chứ không phải là độ công độ đi lên đó chứ không phải là cái nhiệt độ ngoài trời và mọi người nhìn thấy cái đường này đi nó cũng hơi hẹp thì cái đường núi mà mọi người ờ, biết rồi đó làm gì có cái chuyện mà rộng rãi để cho mình đi cho nên linh cũng rất rất là ngại khi mà phải ờ, chạy qua mấy cái đường này và linh không có dám chạy đâu tại vì linh đã từng chạy ở cái khu rừng đen rồi mà cái khu rừng ở đây á, thì nó nó cao nhưng mà một bên linh thấy có ờ, xây xây gạch đó còn cái khu rừng đen ở chỗ linh sợ muốn chết luôn tại vì có một bên là vực thẳm một bên là vách núi cho nên bây giờ tới mấy cái chỗ lạ linh ngại chạy xe lắm cả nhà có con mình ngồi phía sau á mình mình sợ lắm mình không lo cho mình nhiều nhưng mà mình lo cho con cho gia đình của mình cho nên thôi linh để cho anh xã linh ta lái cứng hơn để à, lái qua những cái đoạn đường này còn mình ngồi thì mình quay phim thôi cho mọi người xem cái núi nó cứ phía trước mình ngoài ha mình cảm giác giống như là mình đi tới mà mình không chạm tới được á cả nhà không biết là đến khi nào bao nhiêu phút bao nhiêu giây thì linh sẽ đi tới cái đường ngoằn ngoèo này nè cả nhà là tụi mình phải chạy lên luôn á cả nhà ơi lên tới đỉnh luôn à. Linh không dám thử Không dám thử lái Trước đây thì mình cứ nghĩ cái đèo Hải Vân nó là kinh khủng lắm nha Bây giờ đi cái đèo này thì mình mới thấy nó kinh khủng như thế nào á jij mag de camera even houden. Zij verwacht, geef heel eventjes chicken beach fastnacht đó mọi người thấy nó ngoằn ngoèo không tuốt tuốt tuốt tuốt tuốt, lên trên đó Nou, nu even in de voorkant. Ja. Sanje, mag ik eventjes? Ngang với cái đỉnh núi tuyết bên kia rồi. Đây, cái đường ngoằn ngoèo. Đây, lên tới trên đây nè. Lên nữa, lên nữa. Mình phải lái lên luôn đó nha. và hiện tại bây giờ á, cái độ lạnh ở đây là 16 độ ở dưới là 10 ở dưới là hai mươi mấy 30 độ như cả nhà nhưng mà trên đây là 10, 16 độ không biết lên cao nữa thì nó là bao nhiêu ờ, diesel Nee, daar kan je even een foto laten maken. Je moet even stilstaan op het moment dat ik bij zo'n gat zit. Trời ơi, trời ơi. Ôi, ơi, ơi. We Maar nu kan ik de... Je kon mooi zo met de zon moet je even, zien. moet je even uitstappen. Vooruit! phải, phải mở cửa ra để quay cái chỗ này thôi Tại vì cái chỗ này đẹp quá thì không thể nào mà bỏ lỡ được Tại vì biết bao giờ mình mới quay trở lại cái chỗ này Hoa dại đây, hoa dại trên núi đây. Đó, nhìn đi đẹp không? Mọi người thấy không? Mình đó, mình đã tích ở dưới đó nha cả nhà. Mình đã chạy xuống đây nha. Chạy lên đây. Đẹp kinh khủng không? Ik denk dat wel heel ver afkomen wil niet langs Ik ga een steentje naar... Vùng này là của Ý mà Linh cư ở trong đó. rồi bên ý thì là cái vùng này linh mới qua thôi là và linh cứ nghĩ là ý ở ờ, uh, ờ, sẽ rất là nóng mà đúng là nóng thiệt nhưng mà không nghĩ là nó còn ờ, băng tuyết ở trên núi như vậy đâu đẹp quá cái nhà ha Hoe hoog is het, zei Op het moment 2580. Có một chiếc xe tải và người ta đang làm việc. Làm sao anh ta có thể lái cái chiếc xe tải đó lên đây được ta? Hij gaat aan de kabel naar beneden. Kinh khủng thiệt, cái đầu chiếc xe tải mình nhìn mình thấy sợ thiệt á. Rồi mình đã tới cái đỉnh mà cái chỗ cao nhất có tụi mình có thể ờ, được phép đến và phía trên vẫn còn một cái tòa nhà thật là cao nha ở đây thì cũng có cái ờ, cái điểm dừng chân thì mọi người biết ở đó ở đâu cũng vậy hết á có cái điểm dừng chân thì người ta sẽ có bán đồ có nhà hàng nè lạnh đó cả nhà linh thấy lạnh á tại vì linh nói là ở trong hồi lúc nãy linh nói clip vừa rồi ấy, là 16 độ á cho nên 16 độ mà mình mặc đồ mùa hè mà thì đương nhiên là nó lạnh rồi mấy cái quầy hàng đúng tính chất của vùng núi luôn da yeah, lạnh đó con chỗ này bán xúc xích nướng Ôi có siêu cao Ja, koud hè? Jij zet het heel warm ging worden vandaag. Waar is dat? Ik ben worst. đi rất là mệt luôn đó nha Tại à, mình đi từng vùng từng vùng đó Không có ở một vùng nhiều ngày giống như là mấy cái clip trước Linh nói Cho nên cứ thay đổi ngày này đi vùng này Thay đổi ngày kia đi vùng kia cho nên có nhiều lúc á, quay xong mà ngủ gục luôn á đi à, vòng vòng cái ngọn núi rồi đó cả nhà chưa xuống nữa đó chưa xuống núi <laughs> nữa mà bây giờ thì đói bụng quá với lại à, linh không biết ở cái <coughs> ở nước ý á thì họ đóng cửa cái nhà hàng lúc mấy giờ cho nên uh, sợ mình đi sợ đi tới cái chỗ nghỉ á nó sẽ đi qua đây anh I hear <laughs> mình tới cái chỗ nghỉ thì nó sẽ uh, không còn uh, thức ăn để ăn nữa mặc dù là linh có đem thêm mì gói á nhưng mà thôi để uh, chừng nào bắt nó dễ lắm mới, mới ăn mì gói còn nếu không thì phải cho mấy đứa nhỏ nó ăn đàng hoàng chứ nếu mà đi không sẽ bị rất là mệt trời tối rồi mà tụi linh chưa có đi qua cái khỏi cái núi nữa à, tụi linh ờ, dừng ở đây tụi linh ăn ở một cái nhà hàng đậm chất ý đúng là của ờ, người ý và ở đây họ nói tiếng ý họ sử dụng tiếng anh rất là ít thì tụi linh đến đây tụi linh ăn chiều tại vì uh, uh, mình muốn đi một đoạn nữa để cho gần tới cái chỗ mình ở đó à, nhưng mà sợ là sẽ à, không nhà tất cả nhà hàng sẽ đóng cửa vì giờ này cũng tối rồi à, gần 7 giờ rưỡi hơn rồi cho nên cũng sợ và sẽ ghé đây ăn ở đây là cửa có nhà hàng pizza nhưng mà họ có bán spaghetti pasta nữa cả nhà Buổi tối bắt đầu, đây là pizza bốn người. Pizza met dạ. Bánh mì. Spaghetti. Và đây là bữa tối của Linh, một ly nước chanh. Linh hứa là Linh sẽ không ăn tối à, Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh Chúc cả nhà một ngày thật vui Nếu uh, mọi người uh, thích thì hãy làm ơn chia sẻ, nhấn like và subscribe cho Linh để mình có động lực ờ, làm thêm clip cho mọi người nữa nhé. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.